bóng bóng bông Rồi xăm xăm nóng Có thể là mãi đi xăm một bông Không chờ thi phong nát at